quê gốc ở Nam Định nhưng được sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, hiện đang sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hà Nội. Là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam, các tác phẩm gần 20 cuốn sách gồm cả truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, trong đó hầu hết là các sáng tác về đề tài miền núi, đặc biệt có những tiểu thuyết được chuyển thể thành những bộ phim truyền hình như Chuyện của Bao, Lặng im dưới vực sâu, Chúa Đất. Tác phẩm truyện của Pao và Lặng im dưới vực sâu là cô đã được xem rồi. Một số tác phẩm khác như Ngải đắng trên núi, Mùa cá nổi, Tiếng đàn môi sau bờ rào đá, Sau những mùa trăng, tôi đã trở về trên núi cao. Tác phẩm Văn bản và tôi nhớ khói được xuất xứ trích từ tập tản văn Tôi đã trở về trên núi cao Phương thức biểu đạt chính là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Bố cục gồm hai phần. Phần 1 từ đầu đến đong nhiều gạo hơn mỗi bữa một chút. Nội dung ký ức về khói gắn căn bếp và bữa cơm gia đình. Phần 2 là phần còn lại, nội dung là ký ức về khói gắn với kỷ niệm vui buồn về làng quê. Phần suy ngẫm và phản hồi chúng ta cùng trả lời câu số 1 Hình ảnh ngọn khói quê nhà đã được người viết cảm nhận bằng những giác quan nào? Cách cảm nhận về khói như thế cho thấy quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với tác giả? Cái này thì có cách trả lời ngắn và cách trả lời dài. Cách trả lời ngắn thì chúng ta chỉ cần nêu những giác quan ra để cảm nhận về khói à, và ý nghĩa của nó thôi. Thế còn cách trả lời dài là chúng ta phải liệt kê những cái chi tiết mà từng giác quan cảm nhận ra. Cô sẽ giới thiệu với các em cách ngắn là cách 1. Hình ảnh ngọn khói được tác giả cảm nhận bằng khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác và cảm giác. Thính giác nhé, cô sửa lại rồi đấy. Cách cảm nhận đó cho thấy quê hương có ý nghĩa rất quan trọng đối với tác giả. Đó là miền ký ức mà người viết không thể quên được. Đó là quê hương nơi sinh ra và trưởng thành của con người. Đó là nơi có gia đình thân yêu. Đây là cách trả lời ngắn, còn cách trả lời dài như sau. Tất nhiên nếu các em chọn cách trả lời ngắn rồi thì sẽ thôi cách trả lời dài nhé. Nếu bạn nào mà muốn à, tiếp thu chủ động hơn cái kiến thức và trả lời được các câu hỏi của các thầy cô khi mà phân tích ở trên lớp thì chúng ta nên chọn cách trả lời dài như này. Khói được miêu tả bằng các giác quan về thị giác, dẫn chứng là vấn vít bay lên, ngọn khói màu xanh quẩn trên mái lá, len qua đầu hồi, Vương vít mãi ở ngọn cây hồng, nằm sát mái nhà bị gió thổi, cho loãng đi, tan đi, gợi nhớ hình ảnh trận lũ. Thính giác, gọi người nào chưa về thì nhớ về trước khi bóng tối sập xuống, ngọn khói chiều rục rã tiếng mõ gọi trâu về nhà. Xúc giác, thấy không gian bếp ấm cúng khi có ngọn lửa ủ cả ngày. Khứu giác, mùi của hạt ngô, mùi của gộc gỗ trẻ củi, mùi của tinh dầu vỏ cam, mùi của vỏ cây sẹ, mùi của lông chú mèo tam thể bị lửa bén. Cảm giác ngọn khói nhẹ bẫng như tơ, khói gợi nhớ bữa cơm đầm ấm cùng gia đình, khói biết buồn chăng khi lũ tràn về làng mênh mông nước. Khói biết vui niềm vui con người khi những đứa trẻ ra đời, khi nhà có khách. Thấy nhớ ngọn khói khi đi xa, nhất là khi đông sắp qua, xuân về. Nhận xét về hình ảnh ngọn khói Hình ảnh ngọn khói đẹp được quan sát miêu tả tỉ mỉ, cảm nhận bằng nhiều giác quan. Hình ảnh khói không chỉ gắn bó với từng mái nhà, từng bữa cơm, mà khói cũng có tâm tư, tình cảm, sinh động, có cảm xúc đồng điệu với tâm trạng con người. Khói trở thành một thành viên trong gia đình. Ý nghĩa của quê hương với tác giả quê hương trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn tác giả. Hình ảnh khói bếp đã gợi ra nỗi nhớ, cuộc sống gắn với sinh hoạt. À, những niềm vui hay nỗi buồn của người dân quê, tình yêu và sự gắn bó sâu nặng với quê hương của nhà văn. Câu 2. Nỗi nhớ về ngọn khói quê hương cho thấy nhân vật tôi là người có tâm hồn như thế nào? Chúng ta trả lời, vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật tôi là người có đời sống nội tâm phong phú, lưu giữ những ký ức sống động về khói từ mùi vị, hình ảnh, âm thanh, màu sắc. Là người có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của khói gắn liền với niềm vui nỗi buồn của con người. Giàu tình yêu thương, sống tình cảm dành cho gia đình, tuổi thơ, con người, thiên nhiên và khói. Câu 3. Kỷ niệm trong quá khứ có ý nghĩa gì với việc nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta trong hiện tại? mỗi bạn sẽ có cảm nhận về ý nghĩa khác nhau nhưng chúng ta nên bám vào cái à, mấu chốt nhất chính là kỷ niệm trong quá khứ có ý nghĩa rất lớn đối với việc nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta trong hiện tại nó chính là một phần tâm hồn của chúng ta nó theo chúng ta lớn lên rồi đi xa để khi nhớ về nó thì mới nhận ra rằng đó chính là cuộc đời của chúng ta là cái nôi của tâm hồn Thông điệp từ văn bản là những kỷ niệm, ký ức góp phần làm cho cuộc sống tâm hồn mỗi người thêm phong phú, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Mỗi người cần trân trọng những kỷ niệm, ký ức trong quá khứ. Tổng kết, nghệ thuật, hình ảnh khói bếp được nhân hóa, mang đủ những cung bậc cảm xúc, trở nên gần gũi, thân quen với con người. Cách cảm nhận tinh tế, sâu sắc bằng nhiều giác quan. Sử dụng các biện pháp tu từ, nhân hóa, so sánh, liệt kê, liên tưởng